Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ YouTube của bạn Khánh Phương. Kính chào Thầy, Bạch Thầy, tại sao xung quanh con ai cũng học giỏi mà con này không được như vậy ạ? À? Con mong Thầy chỉ cho con và mọi người biết bí quyết để học giỏi ạ. À. Và con muốn hỏi là nếu đã hoàn thành được mong ước là học giỏi rồi, trong tâm chúng ta lại hay nảy lên ý nghĩ đố kỵ, ganh ghét, khinh thường, thì khi đó con phải làm sao ạ? À? Con xin Thầy chỉ bảo cho con, con thành kính tri ân công đức của Thầy ạ. À. À, thế thì bạn này, bạn Khánh Phương bạn hỏi là bạn ấy thắc mắc là tại sao xung quanh bạn ấy ai cũng học giỏi mà bạn ấy lại không được học giỏi. À, thế thì Thầy phải chia sẻ thế này, ở thế gian này ấy, tuy thế nhưng mà tất cả mọi người đều khác nhau, chúng sinh vô tỷ loại, vô tỷ nhưng mà ai ai cũng khác nhau đấy. À, đấy chúng ta thấy cái dấu vân tay của chúng ta khác nhau bảy tám tỷ người này dấu vân tay không ai giống ai thế cho người ta mới lấy dấu vân tay để mà làm làm sinh chắc học để mà làm những các cái, cái, cái, cái, cái nhận diện phải không thì chúng ta biết là chúng ta khác nhau rất nhiều do nghiệp khác nhau sinh ra ở đời này cái thân của chúng ta mang theo nghiệp tiền kiếp cho nên có người đẹp người xấu có người sinh vào nhà giàu có người sinh vào nhà nghèo có người thông minh có người đần độn có người may mắn có người bất hạnh có người thành công có người thất bại có người sướng có người khổ vân vân và vân vân rất nhiều rất nhiều khác nhau lắm ấy. Thưa đại chúng cái đấy là nghiệp tiền kiếp chi phối và do chúng ta tạo ra nghiệp bây giờ chúng ta hưởng quả nghiệp ấy Đại chúng đã nghe rất nhiều câu chuyện trong Phật giáo về nhân quả, về nghiệp báo. Wow. nó khác nhau lắm. Tất cả là do nghiệp chi phối. Cho nên Đức Phật nói là nghiệp sao? Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, tạo ra nghiệp. Nhưng mà chúng sinh lại là người thừa tự nghiệp, thừa kế nghiệp, nghiệp dẫn dắt, nghiệp phân loại, phân hạng chúng sinh là thế đấy. Nên chúng ta vào đời này khác nhau lắm thưa đại chúng. Có khi cùng vào một gia đình, cùng anh em, như cùng sinh đôi nhưng rồi hai số phận hai người vẫn khác nhau cơ mà. Chẳng ai giống ai cả đâu. Nghe không? Đó. Đó là do nghiệp hết, ấy, do tiền nghiệp khác nhau thế cho nên bây giờ thì bạn đã hiểu cái chỗ này nhé thì sinh ra đời này nếu bạn thấy là bạn không được thông minh không học giỏi giang như các bạn bốn bề xung quanh bạn nào cũng giỏi thì là bạn có cái nghiệp cái nghiệp không được giỏi không được thông minh thứ hai bạn lại còn bị cái nghiệp người ta khinh chê ở bốn bề người ta đều giỏi người ta đều xem thường bạn hết mà thế chắc chắn bạn phải có cái ác nghiệp gì trong tiền kiếp à, hoặc là trong tiền kiếp mình gọi là xúc phạm các bậc thánh hiền chê bai giáo pháp của Đức Phật. Đó nhất là đối với tam bảo Phật Pháp mà mình xúc phạm, mình chê bai. Chê bai người tu hành, chê bai người tụng kinh, chê bai người học Phật đấy là kiếp sau mình rất dễ bị ngu dốt thưa đại chúng sợ lắm nhất là lại xúc phạm đến bậc các bậc thánh các bậc chân tu thì chết đấy thưa đại chúng đấy chỉ nói một câu sai với bậc chân tu thì mà chết đấy thưa đại chúng rất sợ đại ừ. chúng nghe câu chuyện thầy kể đấy hôm ấy ngày mục kiều liên mà đi ở trên đỉnh núi linh thiếu đi xuống có một cái ông ờ, bà la môn này ông ở dưới chân núi ông nhìn lên ông thấy thấp thoáng ngày đi thì y áo nó phất phới mà thúc thắc ông nhìn ông này tưởng con khỉ ông bảo cái ông sư nào mà đi như con khỉ <laughs> thế thì lúc ấy ngài xá lợi phất đứng bên cạnh ông ấy ngài xá lợi phất thì biết ông chết rồi ông phải sám hối ngay đấy là đệ nhất thần thông của đức phật đấy ngài mục kiều liên đấy ông ạ ông nói là, là ông chết đấy ông thành khỉ đấy thế ông này ông sợ quá Ông sợ quá, ông vào ông ấy gặp Phật, ông bạch Phật là hôm nay con nói với Ngài Mục Kiều Liên thế, bậc Thánh Tăng và đệ nhất thần thông, thì con bạch Thế Tôn, con làm sao? Ông? Đức Thế Tôn mà ông ấy, ông sẽ bị quả báo 500 kiếp làm khỉ và ông sẽ tái sinh ở cái vùng này này, ở à, cái khu vực này này đấy. Ông biết là Phật đã nói thì không bao giờ sai rồi. Thế là ông về ông xuất tiền xuất của ra ông mua đất cát ở cái khu vực đấy rồi ông cho người nhà trồng thật nhiều cây trái để sau này ông làm khỉ về đấy ông có hoa quả ông ăn ấy thưa đại chúng ấy, sợ lắm đấy một câu thôi thưa đại chúng với bậc thánh tăng hay bậc chân tu thì mình bị hai ngày châu lợi bàn đặc kiếp này rất là dốt rất là ngu học mãi mà có bốn câu kệ không thuộc bao nhiêu ngày tháng chỉ vì kiếp trước tuy là một pháp sư rất giỏi lầu thông tam tạng nhưng mà khinh chê một vị thánh tăng tu hành đó thế một kiếp sau sinh ra lại trở thành ngu dốt đó nên chúng ta mới thấy là sợ lắm nhân quả nghiệp báo đáng sợ lắm có phải chuyện thường đâu phải không nhé thế cho nên ấy, ở đây thì bạn ấy thắc mắc thế này thì thầy xin nói là trước hết phải xét đến nghiệp tiền kiếp của bạn nếu bạn có nghiệp tiền kiếp tức là mình sinh ra mình đã không thông minh không sáng suốt từ bé cái thân của mình ấy, lúc bé sinh ra đấy là nghiệp kết quả của nghiệp tiền kiếp mình sinh ra một gia đình không được học hành không được có điều kiện đầy đủ cho mình học, đấy là ác nghiệp tiền kiếp À. Thế còn người ta sinh ra, người ta thân hình đẹp đẽ và gia đình được ăn học đầy đủ, người ta có phước báu, có, có thiện nghiệp từ tiền kiếp. Đó, nhé. Thế thì bạn tự kiểm lại cái nghiệp của mình. Nha. Đấy là nghiệp tiền kiếp. Thế thì sang kiếp này bây giờ mình muốn giỏi thì mình làm sao? Thứ nhất ấy, mình phải tu tập để mà sám hối các nghiệp tiền kiếp, lễ Phật, tụng kinh, sám hối chân thành, rồi hộ trì giúp đỡ cho những người đi học Phật, đi tu này này rồi phát tâm ấn tống cúng dường ấn tống in ấn kinh điển à, hoàng pháp đấy giống như các em trong ban văn hóa chùa mình ấy, nó đang giúp sư phụ, uh, sư phụ hoàng pháp đấy đấy cũng là đang góp phần tăng trưởng trí tuệ kiếp sau đấy kiếp sau là thông minh lắm đấy nghe không <laughs> rất thông minh dạ. rất đặc biệt dạ. đấy phải làm những việc ấy để nó trừ cái nghiệp cũ của mình mà bồi thêm phước báu cho mình đấy. Dạ rồi cúng dường tam bảo nha thế rồi à, làm các cái việc lợi ích cho phật pháp hộ trì phật pháp đấy là cái việc tu tập để trừ chuyển cái nghiệp cũ thứ hai là phải lấy sự thật đó là phải chăm chỉ học gọi là lấy cần cù bù thông minh vì mình bị cái nghiệp rốt thì bây giờ mình phải chăm chỉ học thôi cái nghiệp rốt là nó định hình vào cả cái não bộ thưa đại chúng cái nghiệp nó định hình cho mình một cái bộ não người ta được cái phước báu trí tuệ thì người ta cho được cái bộ não rất tuyệt vời wow. đấy thế thì bây giờ mình bị cái bộ não thì bộ não thì không thay đổi được nữa đâu khó thay đổi lắm bây giờ mình phải chăm chỉ học hành gọi là cần cù mà bù thông minh sám hối chuyển nghiệp đã đành cần cù chăm chỉ cố gắng rồi mài nhé đấy thế rồi chú tâm học tập đừng để phan duyên và nếu mình đã bị cái nghiệp kém cỏi lại còn phan duyên này suốt ngày chơi game nữa rồi suốt ngày lướt Facebook nữa thì làm sao học giỏi được? Phải chăm chỉ dùi mài thôi. Nhé, phải lấy cái đó để cần cù và rất nhiều người họ cần cù họ bù được thông minh nghe không? họ cũng thành tựu thành công được đấy chính là do sự tu tập của họ đấy cần cù tu tập học hành cũng là một cách để chuyển nghiệp tu tập đó nhé thế thì ở đây thầy khuyên con là như vậy nghe không <laughs> chỉ có cách đó sám hối tu để chuyển nghiệp thứ hai là phải chăm chỉ học tập chú tâm học tập đừng để tâm mình nó phan duyên nó vọng động nhiều nó không học không giỏi được nhé thầy chúc con là là sớm được thành tựu cái cái nguyện học hành của mình nha